Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn toán 9 trong nội dung ôn thi vào lớp 10 trung phổ thông Hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập 1, dạng 2, dạng 3 của phần hàm số bậc nhất Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn học tập và làm các dạng bài tập ở dạng 4 là đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc và đường thẳng cắt nhau ở ừ. trong quá trình theo dõi video nếu các bạn cảm thấy thầy học với thầy rất hiểu bài các bạn hãy đăng ký kênh để các bạn nhận những video mới nhất của thầy Cái điều hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn các dạng bài tập cụ thể đó là tìm các điều kiện để cho hai đường thẳng là song song với nhau vuông góc với nhau và cắt nhau cắt nhau người ta còn dùng khái niệm là giao nhau và trước khi vào ta thực hiện vận dụng vào làm những bài tập cụ thể thì bây giờ thầy sẽ củng cố lại một số đơn vị kiến thức cần nhớ để các bạn cần nhớ thứ nhất về kiến thức cần nhớ ở nội dung này nếu như thầy có hai đường thẳng y bằng ax cộng b đường thẳng này kia đường thẳng g và đường thẳng y bằng a một x cộng b một đường thẳng này thì là đường thẳng g nếu như có hai đường thẳng này thì điều kiện để đường thẳng d 1 và d đường thẳng d 1 tức là đường thẳng d và đường thẳng d 1 cắt nhau hai đường thẳng này cắt nhau khi cái điều kiện đó là a của chúng ta khác a của hay nói khác đi là khi hệ số góc của hai đường thẳng này là khác nhau Đấy, các bạn hiểu như vậy cái thứ hai là đường thẳng d và song song với đường thẳng d 1 tức hai đường thẳng này song song với nhau khi nào thì hai đường thẳng này song song với nhau khi hai hệ số góc là bằng nhau đồng thời hai tung độ gốc là khác nhau tức là khi a bằng a 1 b khác b 1 đây các bạn như vậy các bạn nhớ rõ cái chưa nhỉ và đường thẳng d vuông góc của đường thẳng d 1 khi nào đường thẳng D này vuông góc của thẳng D1 khi hai hệ tích của hai số góc bằng trừ một tức là khi a nhân a1 bằng trừ một a nhân a1 bằng trừ một Đấy, các bạn chú ý nhớ những nơi về kiến thức này nếu bạn nào chưa nhớ các bạn dừng video các bạn viết vào vở nhá và tiếp cuối cuối cùng đó đường thẳng D và đường thẳng D1 trùng nhau trùng nhau khi hai hệ số góc bằng nhau và hai cung độ góc bằng nhau đấy thì trường hợp trùng nhau này là rất khi gặp để thầy chỉ lưu các bạn như thế và ở đây có ba trường hợp này đặc biệt trong quá trình đi thi thì các bạn hầu hết gặp những cái trường hợp là song song vuông góc và giao nhau đấy các bạn như thế các bạn rõ cả đơn vị kiến thức chưa nhỉ à bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cụ thể vận dụng vào việc làm các bài tập thế thì ở đây ta có Bài 1 thì chuẩn bị đó là cho hàm số y bằng 2m trừ 3 nhân x cộng m trừ 2. Thì đồ thị hàm số này là một đường thẳng. Do đó thầy dùng từ hàm số. Có một số đề bài là dùng cho đường thẳng cũng được, nhưng thầy dùng cho hàm số vẫn được các bạn hiểu như vậy. Bây giờ yêu cầu người ta yêu cầu tìm m để đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng y bằng 2 cộng 3 rồi vuông góc cái đường thẳng y bằng 1 phần 2 x cộng 2 và cuối cùng là cắt đường thẳng y bằng 3 cộng 2 Đấy. thì đây là một bài cơ bản rất cơ bản à, các bạn theo dõi để chúng ta làm được bài tập như thế này đúng nhỉ thứ nhất về đồ thị hàm số lại cho song song đường thẳng này thì tích ký hiệu đường thẳng này là đường thẳng d còn đường thẳng này là đường thẳng D1 Đường thẳng này là đường thẳng D2 Và đường thẳng này là đường thẳng D3 Đấy, để ta biết cho nó rõ Nó dễ trong ký hiệu Đúng nhỉ Thế thì ta dựa vào các yếu tố này Ta sẽ xác định Ở đây ta xác định A của ta là bằng mấy À A của ta trên đây là bằng 2M trừ 3 B là bằng mấy À B là bằng M trừ 2 đối với câu a ta sẽ xác định rằng a 1 của chúng ta bằng mấy a 1 của chúng ta sẽ bằng 2 b 1 của chúng ta bằng mấy các bạn nhỉ b 1 của chúng ta bằng 3 vì vậy câu a ta sẽ thực hiện cách làm như sau đúng không đường thẳng D1 song song với đồ thị hàm số đã cho đây chính là đường thẳng C đấy là khi ta chiếu sang cái điều kiện song song các bạn điều kiện song song ở đây là gồm hai điều kiện điều kiện thứ nhất là a bằng a 1 b điều kiện thứ hai đó là b khác b 1 vậy ở đây ta sẽ có từng đường rồi khi khi nào các bạn nhỉ à, a của ta bằng a1 cụ thể ở đây luôn các bạn tìm được a bằng a1 b khác b1 điều này các bạn tương đương với a bằng a1 a bằng 2m trừ 3 a1 bằng 2 đã có 2m trừ 3 bằng 2 b khác b1 tức là đây ta có m trừ hai phải khác bạn điều này tương đương với tương đương với và này các bạn thực hiện thực hiện biến đổi ta sẽ được là 2m chuyển vế là 2m sẽ bằng 2 cộng với 3 đúng không ạ tiếp tục ta được là m sẽ khác 3 cộng 2 điều này ta được tương đương với làm ở đây các bạn làm thể làm rất từ từ ở đây ta sẽ được là 2m khác 5 dm khác 5 tương đương với ta tìm được ngay được à thầy số đầu đây là m bằng 2m bằng 5 vậy ta được được m của ta là bằng 5 phần 2 m khác 5 vậy qua đây ta thấy rằng là m đây bằng 5 m năm phẩy năm phần hai có khác năm không à hiển nhiên là năm phần hai khác năm được các bạn vì vậy ta sẽ được là ở đây là được m bằng năm phần hai vậy là kết luận vậy vậy với m bằng năm phần hai thì đồ thị d hàm số đại cho song song với đường thẳng D1 y bằng 2x cộng 3 các bạn hiểu rõ cái chưa các bạn nhỉ bạn hiểu rõ cái chưa à đây các bạn thử rõ cái trên nha à nếu bạn nào chưa hiểu các bạn tua video lại để các bạn nếu nào nha xem lại cách làm xem lại cách làm các bạn lưu ý như vậy bạn nào mà chưa rõ các bạn tua lại video để ta xem lại cách làm xem lại thì đây là chính là làm cái bài đấy các bạn nhỉ bài A bài A bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm bài B và làm bài B xin các bạn nhé bài B của chúng ta đó là như nào đấy các bạn nhỉ là để hai đường thẳng này vuông góc với nhau vuông vậy ta chiếu xa xem hai đường thẳng này là vuông góc với nhau khi nào Đấy. tức là các đường thẳng vuông góc với nhau khi nào à, các bạn hiểu như vậy Đấy. thế thì ở đây ta có đường thẳng hai đường thẳng vuông góc với nhau khi tức đường thẳng C vuông góc với thẳng C1 khi A nhân A1 bằng trừ 1 Đấy. tức là khi tích hai hệ số góc bằng trừ 1 các bạn hiểu như thế và bây giờ ta cũng sẽ xác định hai hệ số góc hệ số góc a của ta thì bằng 2m trừ 3 b của ta thì bằng m trừ 2 ở đây đối với vuông góc ta không quan tâm đến hệ số góc b à, cái đường à, cái, cái tung độ góc b là chỉ hệ số góc thôi còn hệ số góc của đường thẳng c2 thì nó là bằng 1 phần 2 vậy do đó ta có lý luận như sau đồ thị hàm số đã cho đồ thị hàm số đã cho vuông góc với vuông góc với đường thẳng d 2 khi khi nào các bạn nhỉ? Khi A nhân A1 bằng trừ một A thể chúng ta bằng 2M trừ ba ta suy ra được 2M trừ ba nhân với a một chúng ta trong trường hợp này bằng 1 phần hai cái này bằng trừ một vậy từ đấy ta suy ra được suy ra được các bạn nhân cái này vào ta được là 2m nhân 1 phần 2 bằng m 2 1 phần 2 nhân trừ 3 và trừ đi 3 phần 2 bằng trừ 1 điều này tương đương với ta chuyển về sang m của ta sẽ bằng trừ 1 cộng với 3 phần 2 âm 3 phần 2 chuyển sang đây điều này ta sẽ tương đương với được là các bạn thực hiện được cộng thì đây sẽ m chúng ta sẽ bằng 1 phần 2 và đấy các bạn kết luận vậy vậy với m bằng 1 phần 2 thì d các bạn thể ghi là vuông góc với d hàm tức là đồ thị hàm số đã cho vuông góc với đường thẳng y bằng 1 phần 2 cộng 2 này thì viết tắt một chút các bạn lưu ý nếu các bạn kết luận các bạn kết luận rõ ràng thêm ra trong quá trình làm bài đấy thì đây thầy do cái bảng nó thiếu thể thêm một chút tăng tăng một chút các bạn chú ý nhá thì kết luận các bạn kết luận là là vậy với m bằng 1 phần 2 thì đồ thị hàm số đã cho vuông góc các đường thẳng D2 và như thế này Đấy, bây giờ thầy sẽ các bác làm câu C câu C câu C của ta là đường thẳng đã đồ thị hàm số đã cho các đường thẳng này ta lại chiếu sang bên đây xem đường thẳng C1 các đường thẳng C khi nào à khi a khác A1 vậy ở đây ta sẽ có a của ta trong trường hợp này bằng 2m trừ 3 tiếp còn a1 chúng ta trong trường hợp này bằng mấy quả này bằng 3 vậy chỉ điều kiện a khác a1 là được rồi ta có đồ thị hàm số đã cho các đường thẳng D3 là y bằng 3x cộng 2 khi khi nào để các bạn nhỉ à khi là a khác a1 điều này suy ra được 2m trừ 3 của ta khác 3 suy ra được tương đương với là 2m của ta sẽ khác 3 cộng 3 là khác 6 và suy ra được m khác ba các bạn giỏi thế nhỉ và đến đây thì các bạn sẽ kết luận vậy với m khác ba thì gì các bạn nhỉ thì đồ thị hàm số để cho các đường thẳng y bằng 3x cộng 2 à, thì đó là cái nội dung của câu C à, toàn bộ câu A câu B câu C các bạn đã rõ cả cách làm cả chưa à nếu bạn nào chưa rõ cách làm thì các bạn sẽ tua video lại để các bạn xem hoặc là các bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp để ta theo dõi các video xem ta hiểu bài hơn bây giờ thì sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn các bạn sẽ vận dụng những kiến thức thầy đã cung cấp để các bạn làm bài cũng như vận dụng cái bài thầy vừa hướng dẫn để các bạn làm và đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý về nhà vận dụng làm bài tập đầy đủ các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo của thầy Chúc các bạn học tập thật tốt môn toán để chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.